6 bước khiến bạn quên đi người yêu cũ 100%. Bước đầu tiên đó là đối diện với nỗi nhớ. Nếu bạn vẫn còn nhớ người đó rất nhiều thì hãy cứ nhớ thôi, bởi vì bạn càng cố quên thì hình ảnh người đó sẽ càng xuất hiện nhiều hơn. Khi bạn không đối diện trực tiếp với nó mà chỉ cố gắng cất tạm thời, rồi một ngày đẹp trời đi qua con đường mà cả hai thường hay đến thì nỗi nhớ lại ùa về mà thôi. Bước thứ hai, đặt lại mục tiêu cho cuộc sống hiện tại của mình. Hãy ngồi lại và ghi ra những dự định bạn sẽ làm sắp tới. Công việc cần lên vị trí nào, kế hoạch tập yoga hay chăm sóc sức khỏe ra sao, bạn sẽ đi du lịch ở đâu, với ai, bạn cần mua sắm gì thêm cho bản thân mình. Nghe này, bạn có vẫn đang nhớ người ta đi chăng nữa thì cũng phải chăm sóc mình tốt để còn có sức mà nhớ nữa chứ. Bước thứ ba, nhắn tin cho người ấy. Không nha, bạn muốn nhắn cho người ta để thể hiện nỗi nhớ của mình thì chỉ càng làm mình mất đi giá trị thôi thậm chí còn nhân lại sự im lặng khiến mình càng đau hơn hãy kiềm chế điều này bằng cách nhắn tin cho những người thân bạn bè của mình trò chuyện hoặc nghiêm túc tự hỏi mình liên tục rằng việc quan trọng cần làm nhất hiện tại của mình là gì bước thứ tư học thêm gì đó mới và đi ra ngoài kết nối nhiều hơn hãy đăng ký một khóa học nào đó để cho bản thân mình có cơ hội được mới mẻ hơn sau những ngày tháng cũ rích đã qua tin mình đi khi trí tuệ của bạn được nâng cao tâm hồn được mở rộng chắc chắn bạn sẽ không chịu gói ghém mình với nỗi nhớ đó nữa tuy nhiên đến bước này bạn chưa thực sự quên được người đó đâu yên tâm sang bước tiếp theo nhé bước thứ năm một tâm thế mới từ phải quên người ấy sang việc chủ động nhớ người ấy. Đôi khi nỗi nhớ thoát ẩn thoát hiện trong bạn, thậm chí nhiều lúc bạn tự hỏi nó ở đâu rồi và bạn lại lôi nó ra, coi như nó đang tồn tại song song với mình vậy. Điều này hay thật, nhưng yên tâm, cái gì mà bạn đã làm chủ được rồi thì nâng lên được sẽ buông xuống được. Bước thứ 6, luôn cầu nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Khi bạn có một tâm thế tốt, bạn sẽ thu hút những điều tươi đẹp đến với mình. Hãy luôn cầu nguyện cho mình và tin tưởng vào điều đó. Nếu người ấy không nhớ và không muốn quay lại với bạn thì chứng tỏ đó không phải là điều tốt nhất dành cho bạn. Bạn cần dọn dẹp sạch sẽ những thứ cũ để có không gian đón những cái mới tốt đẹp hơn. Hãy dũng cảm ra quyết định cho bản thân mình nhé các cô gái.